they say, of fire. chấm dứt là cách tốt thôi hai người dừng ngược lối suy nghĩ chi em ơi hà cơ chi níu kéo khi cuộc tình ta đã héo khô anh phải lùi lại một bước cha cho em sự tự do cha cho em những lời nói dối cha cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hối tham hôm nay anh vấp ngã chưa biết nhìn xa xăm người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy có sao lại nhìn về bên này có chăng sự tự do sau những mong muốn nhất thời của em trả cho em sự tự do trả cho em những lời nói dối trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hối thăm hôm nay anh vấp ngang chỉ biết nhìn xa xăm there's all điều mong muốn nhất thời của em vậy thôi người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em ấy ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này có chăng sự tự do em nói với những mong muốn nhất thời của em vậy thôi rất sâu những mong muốn